Địa ốc Five Stars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Cao Thắng, diện tích 127m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Đông Bắc, đường bê tông 2,5m, view đồi thông nhà lồng. Giá 1,65 tỷ. Đất Vạn Hạnh, diện tích 240m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô, giá 8,8 tỷ. Đất Đa Phú, diện tích 87,5 m2 sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Nam, đường ô tô, đất vuông vắn bằng phẳng, không hầm hột. Giá 550 triệu. đất khu quy hoạch Trần Anh Tông, diện tích 72m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông, đường như ô tô, giá 5,1 tỷ. Nhà tự phước, diện tích 31,31 m2, sổ riêng xây dựng, hướng đông bắc, đường hẻm xe máy, nhà đối diện chợ chạy mát, gần chùa Linh Phước, gần trường học. Giá 3,3 tỷ. Đất hẻm Trịnh Hoài Đức, diện tích 298m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô 6m, giá 6,8 tỷ. Nhà hồ than thở, diện tích 63m2, sầu riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường xe máy 2,5m, nhà 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Giá 2,1 tỷ. Villa mini Trần Anh Tông, diện tích 72m2, sử dụng 280m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường ô tô 8m, villa một trệt, hai lầu, một áp máy, 5 phòng ngủ, 7 nhà vệ sinh, giá 7,5 tỷ. Đất chạy mát, diện tích 389m2, mua bán vi bằng, hướng đông, đường hẻm xe máy cách đường lớn 100m, giá 790 triệu.